Ok, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa nhé Thì ngày hôm nay bảng soi cầu sóc đĩa sẽ cố gắng kéo cái người anh em vừa mới liên hệ cho mình sáng nay là toàn bộ tiền lương và thưởng của người anh em này đây Thì uh, sẽ cố gắng kéo cho người anh em này có được một cái Tết đầy đủ có bánh, uh, ờ, bánh trưng, đào quất, rượu, thịt nhé Ok uh, Bây giờ xin mời anh em quay vào với bàn C anh em nhé Quay vào bàn C Sẽ uh, bắt đầu luôn Tay này thì mình uh, không có kịp rồi luôn ở tay sau anh em nhé này thì sẽ cố gắng ờ, càng nhanh càng tốt anh em nhé đang có rất là nhiều anh em muốn ờ, được mình ờ, về bờ để ăn tết cùng với gia đình anh em nhé sẽ cố gắng nhanh nhất có thể luôn anh em cái trận tài anh em nhé tài từ số vốn 25 triệu này thì uh, sơ cầu sóc đĩa có thể làm gì thì anh em hãy uh, đón xem video nhé về tài không uh, không có chặn nhé lẻ tài anh em nào mà đang theo dõi video thì nhớ like video và đăng ký kênh của bảng soi cầu sóc đĩa tiếp tục đón xem bảng soi cầu sóc đĩa trong thời gian này sẽ làm được gì để đưa anh em đến với những Tết ấm no đầy đủ nhất ok xăng lẻ xỉu rồi anh em ạ cái này là xăng lẻ xỉu bằng okay. Ờ, ăn được một cái tết uh, ấm no đầy đủ trong gia đình nhé có đào có quất có bánh trưng có rượu thịt nhé thì lại sang chặn tài rồi anh em ạ anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Bằng soi cầu sóc đĩa nha anh em nhé 25 triệu bây giờ đã là 39 triệu anh em nhé anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bảng xoay cầu sóc đĩa anh em nào mà đang xa bờ muốn về bờ cũng như muốn kiếm cơm gạo hàng ngày muốn có một cái tết ấm no đầy đủ thì hãy liên hệ vào cái số zalo 0393247225 để được mình hỗ trợ hoàn toàn miễn phí anh em nhé tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh em Cảm ơn anh em đã theo dõi những ờ, video của mình. Anh em nhớ đăng ký kênh để đón xem được video mới nhất của bảng xoay cầu sóc đĩa. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé.